Điện thoại Samsung E800 nắp trượt Với camera Speakerphone độc đáo Trượt mở thật nhẹ nhàng Cùng nhịp nhàng theo vũ điệu E800 Cảm nhận sức mạnh từ bên trong Samsung